بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تتأل الحزن إذا شئت سهلا من لم دعنا باب المبتدا والخبر قال مصنف رحمه الله تعالى باب المبتدا والخبر chừng uh, marfuat min al asma haploh al marfuat min al asma haploh te pa tua ye ti sa fa'il ti tua na pha fa'il ti clau al mubtada wal khabar nah ti clau mật pa marfuat mình ăn asma nan ye bab al mubtada wal khabar qala musannif rahimahullahu ta'ala babul mubtada wal khabar al mubtada wa aqsamuhu ờ, al mubtada هو الاسم المرفوع الآري عن الأوامر اللفظية تعريف مبتدا لا هو الاسم هو الاسم تعريف مبتدأ هو الاسم المرفوع الآري عن الأوامر اللفظية Trường mubtada تسانيو sao آه، nhú? تسانيو ism thì sao? Ô, Allahu Rabbuna atau enggak misal kegai uh, eh, zaitun qaimun ini zaitun qaimun zaitun qaimun mubtada này uh, eh, lah lah internet cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Đây, lập bớt cái này to nữa زيت قائم مبتدا زيت قائم تعريف مبتدا هو الاسم المرفوع الآري عن الأوامر اللفظية الآري معنى الآري الخالي الآري الخالي chương tự địa tí xa À, zaytun, زيت zaytun زيت متتا زيت تسا اسم này هو الاسم زيت مرفوع tua al ari anen awamil lafziyah cloud nhu nan hu amel tamal từ ngọn nhu o cloud ni chừng cloud sarat ni chừng mubtada ya ya đây thì sa isim zaytun isim ya ni thì tua al marfu zaitun marfu al-ari anin awalin min lafziyah mananya huwa huwa awamil ke tamak tengok nyu tepa eh, matan al-ajurmiyah jale awamil hake awamil nyu amil hake mana amil ini kong tepa nana jale ma aujaba fi akhiril kalimah hake raf'an au nosban au jarran ni yo amel nah ma au jaba fi akhiril kalimah raf'an au nosban au jarran Okey kedai nyungak pakai cung kalimah nan ta kalimah ni fi'il ataupun isim ngak cung kalimah ni pakai cung atau nasab atau cer, nan yo amel nan utah oh, jala rufa ni uh, jaa zaitun ini. Hakik apa zaitun nih. này Rofoni ni amelini. Ah. Yau kaki raaitu zaitan. Raaitu zaitan. Haki jengak PZ ni mansub raaitu ni ni yo awamil. Nazattu ila zaitin. Haki jengak PZ ni majrur jeung huruf jahat iya. Jadi fi'il wa yadhhabu zaitun ni. ting ngại yes habu ni kayo lah hukit tamar tengok nyo yah lan lam lan haba ni hakik jengak el cuma sup lan ni lan haba ni ni lam yes yadhab hakik jengak mai zoom, lam ni ya raf'an au nospan, au jasman hasaga, au jasman bahasa VL ke kayo ni tong ni yo tong pih ni yo amel wa awamel ni nah ni boke, jaa amel ni ra'aitu amel ni ila amel ini lan amel ini lam amel ini atau ataupun di oleh ini jauh kaki huruf jar huruf jar wal nas huruf nas wal jazam oh, ni ni ya ini nih jeng ketek potak be ket era ket ta'rif la wal huwa al ismul murfu al ari anin awamil lafziyah awamil ini jam tisanyu disanyo iu ke awamelik jemoknya amil amil nyemta tua lafziyah lafziyah ma'nawiyah ni tepat peluh weh ni lafziyah jauh kaki jauh ke huruf jahat ni huruf nasab huruf jazam nanti awal lafziyah ya ni tuh titua ni ia oleh awamil ma'nawiyah ô ô mình lọc gì ra này phải bóc cho bay cho bay này lọc gì ra này giao cả là nó giọt tú ô ta nó giọt tú nó giọt tú ila dày tên nếu bố ô mình lọc gì ra này cho bay cho bay kìa hà cái ngang chính xét đấy mặt chú rốt tại sao ila này ra là từ lại co mà mạng là cái này mạng là via này nhưng như bao hồ mạng là via mình chỉ là dày tốn co imun hà kinh ngại chừng dễ nên mất phọ bị nì nì ha kinh ngại quay nhung nì nì thế là hôm táo hà sa mạ mù hà sa sa mà lên cần cả nào nhưng ta ăn à, là ca chừng nhang ngại quay cái ni chừng dày tan atapon à, dày tốn dày tan thế này giờ lại là do tôi là dày tần cha dày tần rãi tôi dày tần ta sebab ho amel lo ngak nyu nyu nyu pre pih cung cung ni nah. dày zaitun pi ni zaitun ngại hakik ngak nè hà ni. ngại ngak ke chừng lo rofok pi nì ni kia ngạ quỷ cái nhau như <laughs> lại trà a nó chỉ lại trà a dày tôi nữa lại ô sập tập trà a này ngạ chừng bị dệt nên một phộ này vậy lại rồi ai tu dày tấn ô vậy lại tập rồi ai tu này ngạ chừng dày tấn nên một mình sốp này là giọt tu ila dày tên ô tập ila này ngạ chừng dệt này chừng chừng phim phim lá này lăn yes haba dày tốn ô sập lăn lăn như ngạ chừng yes haba này lăm yes haba 15 amele temang jeng tai ni như cái, nyu kai chừng ple cái này ni thế ge ni cái yêu awame lafziyah cái này ni ni pro hake jeng ni ni hake bỏ cái, gần gần kia sáng không bò ngại không nay ngại vậy à. bách mình tâm nên ngại vậy nay giờ cái nó phổi tâm ta ngại như nhiều còn nay cái nay nay yêu lại ao mình mạng là vì à, yêu bò nhôn ép tì thà này à. đây sao như nhưចាប់ដើមនេះជឹងញួយមុតផោនោះណាបើសិនជាចាប់ចាប់ដើមនេះជឹងមុតផោនោះណាហឺតែមេដល់គេយកលេគេយកញូហូហើយតើមើលទៅងក់ញូរបស់យកលេអលខាលីនេះអលអារីនេះនេះអានអវ៉ាមិលអលឡាហ្វហ្ស៊ីយ៉ាហូគេតើមើលទៅងក់ញូអนั่นเยอะงะจุเมยมดเพาะนั่นมะนบียะเฮนฮูวลาฟอชบ่ฮอฮูอีลามไลฮูฮูรอไอตูฮูฮูนะซอตตูปินิมไลจึงฮูเกอจึงยนี่มดเพาะเป็นอิตติดาได้ซะ مرفوع ليس عن يتقدم ليه ها نجي لك زيتون مرفوع يا الاعراب ولا زيتون مرفوع بالابتداء jalan-jalan jadi roa itu zaitan mensubi mensub zaitan ini mensub kyo kyo roa itu nih tapi ini merfu bil ibtida ini yo awamil maknawiyah nah nah ini awamil maknawiyah jaka fi'al hasaka ini nih. à, này lọc nương nó phải dùng dùm lộ chuột lam yashaba lam yashab yashabu hakik jengak mereka yashabu pini ni dia pini ya lam yashaba lam yashab yashabu hakik ngak jeng mot này này ni này thao lại mình ngak mansub ni này lam ni ya pini matzum ni sebab lam ni ya hay ni hai như pe nyum mot fok này hay pe ngak hay ngak như vậy này ni yêu ao awamin makna fiyah này cái do là hukik tamal tengok nyu này واحد بيقول لك اعراب لا اعراب فعل مضارع يذهب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناسب والجازم اوكي chừng ní yêu ao chừng thì khen thao tăng phía ní thì là mặc suất ame là nhầm ta thua ame lọc gì á không ao ame mà nào vì syarat kata đây một tờ tạ syarat al một tờ ismu zaitun ismun kan fi'alo kan harfo marfu đi mật zay to họ cần mật ni hokan mansub o hokan majrur o al ari anil awamil lafz ya dạ, hokit tamau ti dạ, ngot nyaw o ya le ta tâm tamau mai ô ta lại hole kana tamau mai kana zay tun ko iman ka ya prai ka ni slih tu ti mup ta khabar ya ya le ta le enna inna tamau mai chừng ke pa pa ga inna zaitan qaimun ka ya ni inna zaitan qaimun ka inna zaitan qaimun như thế dọn Jadi zona temu dọn Zon ha zon zonan tu iman khởi kayak này nè nia mặc dìa maksud awamil lafziyah ini ini kau. Nah, maksud awamil lafziyah ini enggak ini. Oke, al-murad al-murad bill العوامل اللفظية هنا dimaksud lebih pada mubtada khabar ini nanya hakik uh, kana wa akhawatiha kana wa akhawatiha inna wa akhawatiha uh, zanna wa akhawatiha لكن المراد بالأوامر اللفظية هنا كان وأخواتها إن وأخواتها ظن وأخواتها هبي له قاود نيتما أني một từ tạ khẩu vật đi nè nhau cái n dày dày tuần coi bốn cái này bốn thì gạm cái này này họ oh, đây này mặc xuất awamil lafziyat bị này này dày tuần coi một một نية مبتدا خبر نية كون لا المبتدا هو الاسم المرفوع الآري على الأوامر اللفظية وهو قسمان ظاهر ومضمر وهو أي المبتدا نن قسمان تتوا ظاهر ومضمر ظاهر نن هكي ظاهر اسم ظاهر نن ما ليس بمضمر نن إي ظاهر مقصود من ظاهر ظاهر آه اسمه ظاهر ismun zahirun au ma laisa bimutmad ma laisa bimutmad mana ken dhamir onan isim zahir ya nah ken dhamir on isim zahir ya wa huwa qisman zahir wa mutmad fal mutmad huwa ana wa akhwatuha allati taqaddamat fi fashl mutmad fal mutmad huwa ana wa akhwatuhu allati taqaddamat fi fashl mutmad mất mát nó ngày hô to lò mà giờ thì phải to mệt lò mất mát nó kia nửa hấp lô tua nó nhiều hấp lô tua cái anh á cái cái dạ, nah nô ờ, ờ, cái cái oh dạ tôi ta tiếp cho tôi miền mà ta cần lên lò anta anti antuma antum cái cái an anton à ok anh anh tuần à rồi nào anh đi hùa hìa hùa gia tư tật đi sân hôm hôm à ok nếu với con đi đi phần một mớt hùa ana và akhwa tu lại ana tỏ lịp tăng sinh nâng ở một từ ta bớt đi nô nahnu tulab là cái máy na ana đau thua ana talib là cái mía là cái máy như là ana talib nahnu tulab mubtada khabar ini ialah mia nahnu talibat sebab anta talib mubtada khabar ini mubtada khabar anti talibah mubtada khabar ini antuma taliban เราละกไม้ก็เฮาไว้ตัวนี้อันตมาตอลิบตาน Nah. Antum tulab. Uh, eh, antunna talibat. Nah, oh, mutadakhabu huwa talib. Hiya talibah. jeng bỏ ni thôi mutadakhabu mutadakhabu đi. Là ma'rifah tu kanau. Isim ma'rifah tu jepai bài nam nè. Domir, isim isyarat, isim mausul, isim alam. Kowe kon yuto kana talib mubtada' jangan seneng ni <laughs> Jangan seneng apa yuto kana talib mubtada'. زيت طالب وتحاتي ألعب بني زيتون طالب ما بتاع خبر قومية تكتاني تقنع اسم إشارات كده هذا طالبนั่นแหละมาปามาดิฟ้านะปานักกีฬามาดิฟ้าสำคัญเลยเพื่อนก็บอกอิสมาดิฟ้าตกกันนะถอดเอรับมุกตัวตายมองเห็นตั้งมือมันแสดงตัวมิด atau isim alam, uh, isim isyarat, isim mausul. Pergi kali tu kena. Jeng huma តលីបាទមកទៅតាខបតកម្ៃនេះដៅតួហូម៉ាតលីបតានហុំតុលាបមកទៅតាខបតហ៊ុនណាតលីបតចាជាមុតភាសាខាវើតនេះបងយល់ទេហ្វលមុតម៉ាត់ហួអាណាវ៉ាអខ្វាទូហ៊ូអាឡាទីតកតតម៉ាត់ហ្វីហ្វាឈលិនមុតម៉ាត់ចឹងបងជានេះថាអេរ៉ាប់អាណាតាឡេបមុបតតាខាវើតណាស់នូតុលាបមុបតតាខាវើតអន្តាតាឡេបមុបតតាខាវើតអន្ទីតាឡេបមុបតតាខាវើត <laughs> Thôi, năng, nengok. Ha, senang pun. InsyaAllah. Dia ting tong pih isen mak tò tò tok mah ni. một mut ta ya. ta mới chạy à, gì Ờ, ta hà lê ta lếp chạy hà già mới Ta lếp đi một Này ta lếp Chạy xem Isa đặt mới hà già Ok Ta lếp Ta lếp mới Dày thôn ta lếp Một tờ thả không vật Một thả khá vật Cái do một tờ thả đi Ngạc cái ganh mà Đi pha ngạc trứng ổ hốt mạng đi pha với ngã một tờ thả chứ hả trứng ô chứ là ngã ngã mự lẹ rò chủ luôn coi y môn trứng ô hốt tờ dày tôn coi y môn mình chừng cái do dễ để mạng đi pha dễ là khen ở rò chủ lưu chừng nát cái đó ngã mạng đi pha chứng ô hốt sa đắt nhầm ta sa đắt nhầm ngã chừng dễ là hốt cần nập sa đắt đó ngã chừng ô bớt là từ từ khai lệ phải phải là cái đó mạng đi pha song khăn nè طيب آه والظاهر اوكي والظاهر قسمان والظاهر كلام مبتدا كم انتتوا فن مد مد له والظاهر قسمان ظاهر انتتوا مبتدا له خبر ومبتدا له مرفوع ستا ما ستا الخبر مبتدا انتتوا مد مد له นะ ظاهر يمتتوع مبتدا ظاهر يمتتوع ني والظاهر قسمان مبتدا له خبر آه. تساني مبتدا تساني مبتدا له خبر مبتدا له خبر ني ومبتدا له مرفوع ستة مسدة الخبر تيتوني مبتدا مبتدا له مرفوع masatta masattal khabar mubtada lahu khabar istimah mang yak tala zaidun qaimun zaidun qaimun mubtada lahu marfu mang ni mubtada khabar ni lahu marfu ni ni Allahu rabbuna ni mubtada rabbuna khabar Muhammad Rasulullah Rasul Muhammad Rasulullah Mubtada Khabar Mubtada Khabar นี่นี่เลยมบตะตะละหูขับเบิดนี่แต่เนี้ยนะตีตัวนี้มบตะตะละหูหกขับเบิดอ่ะมรฟสัตตามาสัตตลขับเบิดมรฟสัตตามาสัตตลขับเบิดถ้าเกิดมานามรฟนี้มรฟนี้สมมติฟาอิลันเอา naib naib al fa'il marfu pilih ini maksudnya tuan nih di sana mubtada tada ta khabar di tuan mubtada hu khabar oh tapi jumta marfu sama mubtada fa'il atau naib fa'il Lo naki mana satta masatta khabar đi Từ thapang lại một phô đi satta masatta khabar di Na Ba eh, Naba Naba manab al khabar nyu di jumlah khabar tapi nyu kan khabar oh nyu di jumlah khabar nyu kan khabar à Tao istighna bihi an zikrin khabar au istighna istighna bihi an zikril khabar nếu yêu sách ta mà sách tăng khabar đi yêu lại như chúng nơi khabar như gắn tay khabar nhiều bớt vợt á, chừng tí xa tí tua tí xa mục tờ ta là hục khá vợt chỉ thao bằng cho bà hĩa dạy tuần co emon Allahu Rabbuna Muhammad Rasulullah tí tua này mục tờ ta là hù mật phụ mật phụ này sumum ta pha el áo nại e pha el đó là cái yêu lệ sách ta mà sách ta khá bớt đi na bá mà na bà khá bớt, như chùm nuôi khá bớt, như gan tì khá bớt, tới vì hục khá vợt đâu trang chỉ e như thao nữa, à tâm thì yêu lệ istina bihi lên zikrin bớt cái do cái do tam tam sattam sattamata phụ cover đi mà nãy như lại như đang put cover đâu họ ờ. ờ. ờ, vậy nó vậy tự nhiên a dày cái a co cái xa này à này xa này yên đó sao vậy vật do hết cái man mốc tờ ta là hồ cover dày tuần co ý muốn Allah Rabbuna Muhammad Rasulullah và mốc tờ ta là hồ mật phụ mình satta mà satta al cover phần awal này này phần awal này mốc tờ ta là hồ cover này này ني فالأول مبتدا له خبر نحو الله ربنا الله مبتدا ربنا ني خبر نا وهو متف ناني متاف إليه برنا محمد رسول الله محمد مبتدا رسول الله رسول ني خبر وهو متاف الله لفظ جلاله ني متاف إليه وغير مبتدا له خبر تنمنا والثاني هو اسم فاعل wasmul maf'uli idza taqaddama alaihi ma nafzun au istifhamun nih ini kong chỉ fa'ilan au naib fa'il ini boleh wasani huwa ismun fa'il boleh ini kong chỉ lệ serta serta khabar ini marfu ini ini au ismul maf'ul idza taqaddama alaihi ma alaihi kain alaihi ma ala ism fa'il ism maf'ul nafzun au istifhamun nahwu aqaimun zaitun nih Iya. Ako imun zaitun ini. Ako Ako imun zaitun. Nih. Ako imun zaitun. Ya er Arab hamzah này yêu cái à, harfu istifham. Harfu istifham. À, imun này. À, được cái qaimun này. À, mubtada ya nih. Mubtada. Jadi Arab nama lah mubtada dan oh ya. Lona zaitun Arab jengke. Khabar oh nyeri dia tu mien ni wasan ni. Mapadalah umat fo satya satang khabar ni. Hake ni. Zaitun zaitan Arab jengke. Fa fa'ilun no ni jela fa'il ni ni pohon ni. Fa'il satta masatta al-khabar ni Fa satta masatta masatta al-khabar. tengen Sebab lu khabar, dia khabar lagi. anh ấy à? <laughs> pha Khabar mana? Marfu ya. Marfu ini fa'il marfu serta musatal khabar. cái tak? cái cái kaya là isim isim pha fa qaimun isim cái, Isim ờ, pha fa'il. Isim pha fa'il dạ ya'mal amal al fa'il. nào isim ở à, matrub utaha jale matrubun. Isim cái, Isim maf'ul. Ya'mal amal fa'il cái giờ như ni à có em muốn dây thun thì mẹ nói như dấu cả bất tử ba cái tàu nè tạo viên phe là à có em muốn dây thun nó chỉ gạ như vậy ai già cu mù vậy cái tên cái có cái tàu chỉ lại à có em muốn dây thun thì lại tạo viên phe như lại với ai già cu mù dây thun chừng à, yêu kết chừng chỉ lại à, à có em muốn dây thun à, à hàm giá istifham có em muốn mập tờ tờ vậy tôi Zaituni tỷ lệ khabar ô, Ta yêu lại sát ta mà satta al-khabar. Tên nhớ nè. Bởi vì thao cư này nè, thao cư này hamzah này nè. Bởi như này nè. Iza taqaddama alayhima ala isim fa'il isim maf'ul nafjun. Nafjun thì cả bà ổn thì bà istifham Au istifham này hamzah istifham ok này. Tên nghe? Ờ. À teman kami penanda này lột đi cả lột đó ờ này như này ừ nhìn lột à soi na um pe internet sao nhỉ nhật lụt tịt à à vậy dạ, dạ, mà vậy nè bỏ hết bỏ hết rồi bỏ hết nhầm tôi bỏ ông bong wifi nhiều kia kam ah tuun tuun wifi nya ke set nhiều bè ở cần sáp đồ không bóng dạ, bóng dạ. nó tội nhớ trẻ cầm đi không phân lên thì nhá phân lên nhau có nhạc bảy cầm có có ưu ví nữa nhiều làm cầm một ví như lại bỏ cầm đã xem bánh bông bánh bông pemobil dia bilang pengguna pemenanya pemobil mah dekat ini suatu mikron dah oke bawah way nah alhamdulillah oke ya, nah, nah. Eh, huwa ismun هو اسم maful واسم مفعول alaihi تقدم alaihi ma عليهما au أو استفهام استفهام ya nih pernah ចាប់បំណាស់យន្តហ្មងឯវ៉ាម៉ាកអេមុនអេសៃតាវនេះវ៉ាកវ៉ាម៉ាកអេមុនហកម៉ាកអេមុនម៉ាកអេមុនហកអេសៃតាន coi mình dày tàn chừng ní nè bôi cái là dọc nyo ni ya, telau nyo istifham ataupun nafi bang ya kajeng ka jeng nano oh sebab nyo nakirah apa tila ibtida mubtada ngak nakirah jeng oh nah jeng ma ni Arab label ma nafiyah ma nafiyah qaimun oke mubtada ah mubtada Pelana az-zaidan Arab label az-zaidani fa'il Masatta masatta al-khabar. Nan ya, kana wa kana nan ke yonyo khabar nah, tu tu khabar dia nah. <laughs> Fa'ilun satta masatta al-khabar. Lebih jumlah khabar dia. Okey. Wahal matrubun al-umaran. Ha ah, ni. Telau tu telaunya ni ke tu telau isim kan ini tu telau isim fa'ilan istifham hang nafi. Ni tu telau isim maf'uli istifham ni nafi. Oke. Okay. Hal matrubun umaron ini. Hal Ha, ah, isim maf'ul hal matrubun al umaron. Nih. Oke, okay. hal iyo ki huruf ke huruf istifham. Matrub El Arab juga, matrub Arab juga. Nah, matrub mubtada. Ha, matrub mubtada. Al umarani tổng hơi chút lên lên lên, lên khan mừng mừng ảo hả bây giờ này là hồ mất phô nó mất phô cái đây lên gạ kia cái này mất phô này nà pha el ao nại pha el hai biến là như isem pha el thì yêu pha el à, dạ. hai biến như isem mà phô dạ, nại pha el sắt ta mà sắt thằng khabar chừng mất rốt ní mất một tự thái vậy chừng al umara ní nà không khabar ô nà pha el Satta masatta al-khabar Tumlun Habis lepas isim fa'el Yêu lại fa'el chưa Em nghe Nên thì co imun Ma co imun azzaita đấy Yêu kia chứ lại co imun ni fa'el này, Cái do nhu isim fa'el ni ya Cái do matrub isim maf'ulu ni Matrub ni này này, Rồi lại fa'el biết chừng Lỗi tao tăng thầm lỗi em lỗi នេះតែលខានតែលខានតែលខានអាសានេះពីមលុយយកគេទាំងពីរនេះទីឡែ file l ពីរនេះទីឡែណែ file l ហ៎មកត្រឹមណា SMFO ណា SMFO នេះជាងណែ file l ណាចាំមកត្រឹមណាហេណានយកតែតែលខានខានចម្លាស់នេះមកទៅហាមកទៅថាមកទៅថាយើញូនេះមកទៅថាយកយើហានេះមកមកត្រួតមកទៅថាយើតែពីញូនេះយើង SMK នេះនេះអឺ SMFile ហ៎ chừng Omaron bị Omaron Arab này na Israel nên gã bằng cái là nhầm lộn là nhầm lộn đi chứ này nhầm lộn đi này từ là này hà sa này hà sa băng này có à, à có em muốn dày tuần à như đang cá hồi à có em muốn dày tuần hà sa cái hal cá hồi hal cá hồi senang hal hồi như dầu hal một rubu uh, cao ka nè, na senang pang đi đi đi a co em muốn đi sợ olah olah nhưng mà này nhá giao ca ayaku mu yo ni tên nghe hai bên ayaku mu dễ để em học lên bờ á như nan kìa phải em biết kìa hal matrub zaitun ni nyu sa olah sa la maknanya yo ni ni asal mana hal turiba zaitun tên nghe hai bên ni ni dạy làm cái này nae fae lo nè, tem ge tầm lâu chứ nó ô lên nó hay bị là bị đi coi muốn chạy lại một tờ thà nên là coi một tờ thà dây tuấn như lại pha én sắt tầm sắt tầm khờ bớt vì nấy chạy lại một trúp đi một tờ thà dây tuấn đi nại pha én sắt tầm sắt tầm khờ bớt tem ge cái do anh hà sa isim pha én hà sa isim maful Bi isim fael jelek fael setam setam khabar. habile isim maf'ul jelek naib fael setam setam khabar. Asal makna hal matrub zaitun ni maknanya jumlah ismiyah ni. Ialah jekin selif fael jelek hal turiba zaitun. Nah nah mlo apa ni? Bi mlo ya. Mungkin ni jelek yo ya, ke habang le fael habang le naib fael, habile boh isim fael le le Boh isim maf'ul le naib fael Setam setam khabar. Ism boleh nhu thì fa'al. Eh, wa ism maf'ul lại eh, nhu Nah, anak eh, fa'al satam satam apa? Nipi ini ini zaitun aqaimun zaitun ini Fael satam setam khabar. Hal matrubun zaitun naib eh, fael zaitun ini naib fa'al setam satal khabar. Naib fa'al satam satal kapal. Ha. Ada sekali. Oh, اوكي وهل مطروب الامراء اوكي هل هرف استفهام مطروب مبتدا الامراء اه نائب فاعل ستة مستة الخبر اه وما مطروب الامراء ما نافيه مطروب مبتدا الامراء آه، آه. نائب فاعل ستة مستة الخبر لأن مبتدا أنت مبتدا له خبر مبتدا له مرفوع ستة مستة الخبر يولي مرفوع ستة من ستة قبل إما أن يفاعل أتبون نائب فاعل تن منه pa jadi iulai ba'tul musawwigat ba'tul ba'tul musawwigat al ibtida bin nakirah tekankan ilai nakirah ni mubtada ni hunga nakirah jing oh mubtada mubtada ti hunga nakirah jing oh tetapi ta lai ba'tul musawwigat al ibtida bin nakirah tapi nyemta sebab-sebab pun nyengak baikah ngã mục tờ thả là cái đó chừng dạo kia chừng lên ngã mục tờ thả là cái đó chừng ô ô ta hò ra lên trở lại rò chủ lớn, rò chủ lớn na chỉ hồn lên tờ to lên mẹ khan ôi, chạy chạy hà gan này chứ nâng à ta bố lên lại to lên na chỉ hồn ôi nó xe hà gan lòng cảm nhá à? thấp băng này hay thao cái hay mà không phải ta cái mấy khan này thấp băng này tờ to lên to lên bùn na chỉ hồn thấp băng cái hay biết này oleh hinane hufaidah ki kan bong tapang orang ka fa fa ki sebagai oleh hinane habile ken nga at-talib ta'li lamai ar-rajulu najih nang ka tapang oh ni hagang la kai ni chner plong skam hagang ni sen ni plong kam oto mo jele zaitun najihun oh zain ni plong kam oto jele hadza najun oi japani ni plong kam bo chbai to keun ngai jele na na ka to keun oleh hinane mubtada ngak na keroh jeng o isim na keroh ngak mubtada jeng o à. tetapi nyemta musawi ghot nyu ngak mubtada jeng trang liệt khan wala yakunun mubtada nakiratan bo ke wala yakunun sau nakiratan illa đi mà nào mana musawwi sau hả musawwi đi, mana ke tiếp, gone musabbib musab musab tiếp hmm. sebab ngapa sebab jengna mujawiz ha. mujawiz ni ngapa harus ni ia mana musawwir dah nah ha mai pe jaiz Okey wala yakunun mubtada nakiratan illa bi musawwir illa illa bi musabbib hum ta sebab ka ngak jeng atau mujawwiz ta ka ka kong harus ngak jeng wan musawwirat katsirah sebab sebab pengak mubtada jeung nakirah ni lo នឹងឧលមាស្ពុតលពេងក្លៅប្លោះទេទៅតាមតាប់ស៊ីតកាត់ស្ពុតមិនហាមិនហាណាមកឡៃនេះមិនមូសាវីរតនេះនេះអាយតាកាត់តាមអាលណាគីរ៉ោះណាហ្វូយុនអ៊ូអ៊ីស្ទីហ្ហាមុនយកតែបែបកានេះនេះណាគីរ៉ោះវារជុលនកអ៊ីមុននេះទៅពីតតឡៅយុនគេនេះណាហ្វូយុនអ៊ូអ៊ីស្ទីហ្ហាមុនហាល់រជុលនជាលសុន rajulun nakirah biya tapi ngak jeng kaya to tok telaungnya ini istifhamun dan ya jeng ya lah jelas rajulun qaimun hasa eh, hasaka jelas hal rajulun eh, rajulun jalisun jalisun nini era eh, mubtada khabar jeng o oh. kaya ke rajulun limun nakirah dan ini kuna nakirah guys tại vì trứng một sau vì ngọt nhiều dạ, thêm cái ta spap nhiều thêm spap cái ngã trứng thêm mì mà thêm mà na khi mai mà ro chữ luôn có imun mai trứng má na khi nào ro chữ luôn một tờ ta có imun bớt nè từng ấy ro chữ luôn trà lấy xuân ngã trứng o cái do ngạ một tờ ta trứng o ro chữ luôn cái do nhiều na kia ro tại vì ta một sau ví một sập bếp ngã trứng chế ra chế chế hal mai hal ro chữ luôn trà lấy xuân hal harfu istifham rajulun mubtada jalisun khabar Oke, makni makna taqaddam ala nakirah. Hakik maksud nakirah nih, nih nakirahnya nih. Istnafyun nafyun au istifhamun. Nah, dan mana? Coba ya. Eh? Oke. Wa qaulihi ta'ala a ilahum Allah. Nih, a ilahum Allah, ilah ma Allah nih nih. Ilah ini nakirah ya, okay? Ngak nakirah ini ngak mubtada jin o. Oh. Tetapi bi ngak mubtada jin kaya nyumta istifham a ilahun ini di istifham teman-teman ini. Dan eh, ya lahu istifham o oh, jin oh, era mubtada jin o. Sah ngak jumlah ini jin ke Kaya nyuh istifham teman-teman ini. A ilahun ma Allah hamzah ini harfu istifham long ilahun ini mubtada. Karena uh, zat yang ini uh, eh, jumlah ini fi mahalli raf khabar nah. tên cái nó nhà rồi đến nhà mặt đẻ nhưng mà đi phai itu này oh như tôi nói tuần này kita komen bị sập lại ngại chứng huruf uh, istifham teman gọi nhau như tôi tuần này kita kong je sebab ilah bini hukin Allah ho ilah hôm ta po cái hagang hagang bị ông Allah cái hậu po cái nói nakirah mình như tôi tuần này kita kong mình tapi juga một tờ tạ chứng sebab istifham teman gọi nhau uh, ờ, jeung tisa tisa à? tisa kong lang sebab kong ngak na ke roh long ngak ngak ke ngak uh, mubtada jeung mubtada khan kong kong yele bab na ke roh makrifah nya samkan thau nan <laughs> na gak jumlah bo jeung khen ngak gak jumlah na khen nilai lấy cái một na đi phá nilai hà makrifah minha ni sao vì gọt nữa nè và hà mình hạ anh takun hạ cái takun isim takun bao cái mau su phatan ni ờ, khabar takun ini eh, po isim juga vậy ra mới thua cho boh bỏ nè nên thao pang ngon nè và anh takun mausufatan mausufatan này eh, thao isim khabar takun ya eh. po isim juga wa an takun nakirah na nè na và takun nakirah nakirah gak gak saya binan ha gak tua boh. wa an takun nakirah nakirah sufatan, nah nahwu wala abtum mu'minun khairun kan ya gaya isim nakirah nè nhu mau su pha nhu chừng si chừng cái chừng ờ, si pha nè ya dạ, ô ta hay này và là abdun mu'minun ini qala ta'ala wa la abdun mu'minun khairun nè à, khairun này abdun này na cái lo này na mạ đi pha chừng ồ bon đi chừng ấy chừng giao kia nhiều chừng cái do lai nhau đi chừng màu số thì đi chừng si pha cái do nhau đi chừng màu số hết đi giờ là Arab bao nhô đi chừng một tờ tá rồi ni đi chừng si pha si pha nhau đi chừng màu số hà bằng cả ni ni thế nghe nếu bao bao bao tạm lại anh ta cùn màu số pha tàn nai cái đó tên bị màu số pha chừng màu số atau à chừng mình út thì yêu istanaat mình út atau à yêu si pha màu số thế nghe thế mới đi dạ, wala abtum ha malam ha bangkai ah wala abtun mu'minun ini abtun ini nakirah nakirah nggak nggak nggak telat nih bagi nakirah nggak nggak mau mau tertak chừng ồ tapi giờ này nakirah bao nhiêu chừng mau số nggak chừng cái do là mu'min ini nhiều chừng sifat nào abtun nih wala abtun mu'minun mungkin pergi jauh kau nih này này nakirah nakirah jauh kau một phút một phút kau chừng sifat nào này này chừng sifat này chừng mau số ini À, emo tapi imo sufa ka hoge pro nene jing khabar nene khabar ini thế và chừng thêm misan san chắc bay chừng đi nữa kìa thế lại rò chú lớn na chỉ hồn chừng o biết cái yêu khi chừng chừng o cái do cái na kia đó ô thế lại rò chú lớn là cái yun chạy chạy xi pha về cái nhôm ấy ừ. chừng ấy chừng ra chữ lớn co emon chừng o được dạ cái chừng nghe từ giờ dạ là khen chạy mà ra chữ lớn a kỳ lớn chạy si pha với cái nhố chừng giáo cậu như này tôi bị ai dắt thôi tự nhiên nó nhầm lùm lời chuyện đi cho ba chuyện tên đấy ờ. ok và minh hà và minh một sau vì họ đến anh ta cun kế ta cun này nè ờ. anh ta cun một tổ pha, kế ta cun này isem ta cun này à, Nakiroนั้นมุโตฟะนะบูคัมซูสลาวาตินกาตาบะฮุลลอกาตาบะกาตาบะกาตาบะฮุนนอมลอโอเค khamsu salawat này này khamsu khamsu này isim nakira ngạ chứng o, thế là ngạ mục tật chứng o, ồ tetapi happy là nhiều chứng mù tò pha ngạ chừng y tò pha chừng không su so là wa tên, à ca ta ba hún nó là chừng ấy chừng không su đấy Arab e chừng cái mubtada wa huwa mutaf salah ni mutafun ilaih berarti jumlah ni ni jumlah fi'il wa fa'il ni fi mahalli raf khabar Teneh? hôm nay tầm lúc em đâu không su sala tên này đi bố bố tỏ phát này, này cái đó ngại chừng ổ việc ấy tới bây giờ ngại chừng đây xa cái đây xa tỏ phật mi xa sẽ năng tăng chừng đi được cái đây là gulam na chỉ hôn chừng ổ việc ấy do khi này chừng ổ cái do cái này cái đó ngạn bơi chừng ấy ngạn như tỏ phật nó lại gulam một giày tình nó na chỉ hôn nó chừng gì <laughs> tên đấy asaka valatun na chỉ hôn ôi nữ cầu chừng nghe chừng nghe ngã na cái ngã valatun na chôn chừng nghe na cái ngã gì bao chừng cái ít đó phát mấy valati mới na chỉ hồn mới atapon à, valatu ca mới valatu hu mới na chỉ hôn chừng nghe thêm nghe chừng gạ thao gạ gạ đi valati lại vào walat na chỉ hơn vào walat na chỉ tiếng ồn chừng ồ và là tu hù và là tu ca và là ti chừng chạy đó phát ca ngã như chừng thế nên tại phải nếu nó chứ bay chỉ gạ gặp cái như chứ bay ờ, mà cái năng đấy cái này chừng ồ tôi biết chạy mà cái chừng chạy chạy đó phát bộ chừng bộ gì ờ. bó rồi tên phải lại usul fake cái này này hakon mostala hati cái cái này một sen một kena mutah mutaful ilai oni này, 여기 증리 못 다니야. 스팸요 이더 phát Có thì ta nhoa xa này, biết kìa. <laughs> Tóc xiết cột an kìa bố đấy, tóc xiết. Al cốt an bố đấy. Này. 여기 chừng nào kia ra một một tờ chứng. Cái do nhu tờ phát này. Tí tờ phát đó như thao cư này, bố nó thao cư này. Ờ. Ok. Và minh hà minh gót, ai musawigat ayyakunal khabar zat fan au jarran wa majruran. muqaddamain ala nakirah nahbu indaka rajulun wa fit dari imra'atun wa nahbu qawlihi ta'ala waladaina mazid wa ala absarihim ghishawah oke okay, wa minha min musawwiqat นะนะ nah. min musawwiqat nakirah oke okay. ay yakuna khabar kan nhập khabar nan giọt phân à, này này indaka ay yakun khabar nan giọt aujaran wa majruran ya kafid ini rajulun imra'ah nih muqaddamin kan pakai zat atau majrur majrur muqaddamin to telau dina kirah nih endakan to telau rajul ke ya. fidat nih jad majrur telau imra'ah ke ya. eh, lataina nih zat ni to telau majid ke ya. ala absarihim jad wa majrur to telau nakirah nih ya bangsa-bangsa endaka rojulun ini endaka rojulun endaka rojulun Tilai nakiroh ini ngak jing o Ngak kena kena ini Mak mubtada ini ngak nakiroh jing o Tapi bini ini rojulun ini ya nih Erab ya mubtadanya nih Mubtada Al-mu'akhad ya nih Mubtada Yakin nakiroh jing ngak Sebab dam alaihi fon ini ini Oke Kayaknya oleh enda zotnya itu telau jing ha o khapata talau mutata to tai bu giao ni sa entaka rajulun ang tole entaka rajulun chừng enti rajulun chừng ya la ngạ ni chừng o rajulun entaka chừng o ataupun rajulun enti chừng o chừng o cái do cái cái do nó như tọa talau ni chừng o do tọa tai chừng o sarat nyu lại mự isim na cái đó ngam mutata chừng khen như phải cái tọa talau nyu là giọt Endak rajul chừng Endak kitab chừng Bo bo giờ lại tìm về lại Kitab endak thông như này <laughs> Thông như này Kitab endak nó nghe kitab endak vậy vừa Kitab mình là kia rồi Nó đơn với chừng Hả phải luôn vậy cái <laughs> Tên nghe Kitab endak Kitab endak kan Nam cuma difahai Nó kia oh masalah oh Tapi lên tầm về lại Lên tầm về Ra tổ phép lưu tầm về là nó kitab endak á chừng O đi nè nè kitab chừng O kitab enter cá chừng O Thapang Thapang itu bahasa lahjah bahasa Confucian Thapang ya tapi dia cungkai dah enter cá kitab chừng cái giống như là cái đó ngại chừng O giáo này enter cá rồi chủ đốn chừng giờ này chạy rồi chủ đốn enter cá chừng O bố pin này như lại này bố này ai giờ cô đang cover này này cover này này ao giọt phân này cover này giọt phân như này bỏ giọt phân ấy mukat au jarron wa majruron lihat misalnya salah nih kak beri coba ya. <coughs> hah oke fitter, ah fitter, saya kayak fitter. oke telau tumpi imro'aton ini imro'aton ini ke tok telau ke ayakun zot au al wal jar wal majrur ini tam, oke ayakun kabar ini zot fan nih kabar ini zotnya ini. au jarron wa majruron fitan jaran wa majrun muqaddamain tong tua tua zat dan jar majrun ala nakirah poh ni ya thok talau di nakira ke rajuli nakirah poh ni thok talau ke imra'ah ni nakirah poh fitan ni thok talau ke ha hmm. jeung i'rab yo ya lai bang rajulun ni mubtada muakhar na imra'ah ni ha ke mubtada muakhar na ni iyo ya ke ah, khabar muqaddam na Eh, nanti, ទាំងអេរ៉ុបណាយីណានេះអេរ៉ុបឆ្នាំបងជាងថាបងណាមងនេះទៅឡា eh, kitab indaka juna <laughs> kitab endak juy al kitab indak al kitab indah al alkitab indi cek makrifah fajin, jadi anak keras jeng oh al kitab jeng hale al kitab Untuk itu lah, aina kitab, maksud aina kitab, alkitab, kitab endak jeng, alkitab kitab nih jeng, jadi kitab indah jeng oh, cái vô nà kan jeng giờ là cek chứng mới ni nó chạy thà entaka kitab jeng? entaka kitab ikro bỏ jeng eh ấy kitab endak kitab entaka ikro jeng ocong Hmm, kitab Alkitab endak lo, kitab endak lo, Alkitab endak. Endak kitab. Ya kan nak nak nak nak Biasa mak ya lek nak nak endaka kitab ni ni endaka kitab nakirah bau eh ni nakirah jadi kan ngak nakirah kan cek telau alkitab endak dan mana oke ha timuk mubtada apa no Pakai apa makrifah tu telau lah mubtada ya tetum dia makrifah ba mubtada itu ba wujudan al ismun marfu al ari anin awamil al lafziyah về các bom mà để phá nhà tọt tàu gan tăng chân nâng ô tăng chân nâng chui mốc từ thà hồi tăng có cõi ta nhục chấp bay hiện là mọi gì bó lần tôi gã thành thèn cái nào tôi tôi mới thành nông cái này nè mốc từ thà là kiện nương tiền phải là tầm mì vậy đấy hùa ý xem mi sao đáp vậy đấy ha là à làm vậy đấy dày thuần vậy đấy <laughs> à xem màu xul vậy đấy ăn là gì cái cái ý tao phát vậy đấy ý ừ, tao phát ừ. នេះបែកនេះទៅតឡៅងាហួតលេមកទៅតាខបរនេះតែនឹងគេហាហ្សាតលេមកទៅតាខបរនេះ زيد طالب មកទៅតាខបរនេះ الذي جاء នេះ هو الطالب ឧទាហរណ៍ الذي جاء هو الطالب នេះ الذي នេះមកទៅថា إضافة غلام زيد ناجح hakik alif lam oh alif lam arrajulu najihun nay bo ma defa ke sa ma defa to mi to isim isyarat klau isim alam pa isim mausul lemu eh, idafat nam ni al ma'raf bil lam gai ka kon ma defa to kana mubtada ya Chẳng xu thế Al-Kitab Indaga là một thờ khi chấm bay coi ta chấm bay như này Ok cả cả bia chừng ni talia ومنها من مسوغات أن يكون الخبر ظرفا أو جرا ومجرورا مقدما على النكرة نحو عندك رجل chừng رجل نكرة tapi ngã một tờ chừng cái do cái cái do nó tọt tàu nhô này giọt như này một tờ tạm akhat như này fitat imraatun imraatun này một tờ tạm akhat do cái chừng này cái đó ngã một tờ chừng một sau vì gọt như cái cái do lại tọt tàu nhô này chợt mình mặt churur nah nahwu qaulihi ta'ala walataina mazid mazid de mubtada muakhar nakirah yo ngak nakirah ngak mubtada jeng kaya giờ tọ tlau nhau lataina ni giọt ni ni wa ala absarihim gisawah gisawah ni mubtada muakhar yo ke isim nakirah lo ngak mubtada jeng sebab to telau nyu ni macurur ban majrur Lo oh, Ngopeni. Okay, 음, 네, 바사 실 그, 그, 다 실. À, sao mà. Ok, Phật Phật một sau với gót đi, chứ một sau với gót tháp ăn nhất. Ờ, ờ ca tòa cái và ai và cắt gia cun hả này sao cái và cắt gia cunun mubtada mastaran muawwalan min al wal fa'il nahwu wa antasumu khairul lakum ai sau mukum khairul lakum bini ta'li kasid wa ayyakunan mubtada mastaran mu'awalan min an wal fa'li al fa'li mudhari' nó hội nhầm lộ wal al fa'li bini al fa'lun mudhari' thêm mudhari' bini hình mai al-masdar Masdar ni Hakim mana masdar Jadi ia masdar ni Masdar ni mana okay? kan oh bini mak maktari huwat tasrif senang pangnya huwat tasrif asalis huwat tasrif asalis lil fi'il ah. au ismun hadas ismun hadas oh. yo le masdaran tasrif diklau fataha yaftahu fathan nazara nasara yansuru nasran Toroba yatrubu torban. Nên iya mình tớ iya tabang senang tangin huwa bằng nó hùa asalih lil fa'il. Tơ sirih nó tiklau iya yêu iya kan. Ataupun isim hadas. iya isim hadas iki eh perceka iki yêu iya iki. Oh. Ya ke fataha pahlo yaftahu pung da pah fathan dan iya hadas nên. Pahu tong zaman no. Oh. Fataha pahlo. Yaftahu pung da pah atau akan pah Bofathan hote tong zaman oh yan. Hote tong zaman oh. Nani iya master hote tong zaman lai. Ma tan tai plo ya mut. À kan him tai mau tan. Ho zaman lai. Ya ke? Nani iya nani iya isim hatai nan. Tao da ba tao plo yat tribu pung da tao tot ban nani iya isim hatai. Oh, nyu te tong zaman oh. Chứng tha bang master dia. Plo master ni ta thua. Master ni ta thua thì xa. Master Eh, sore di saya masdar sore di doa nih, iu mau awal nih nih iu pini iu mau awal lah nih masdar sore nih sama yasumu masdarnya ke sauman Pronoun Qara'a Yaqra'u, Oke Qira'ah, Oke Plah masdar ma'awali Yang pertama awal Huwa Ta'wilu An wal fi'lil mudhari nah, tapang masdar kah Lo nah, tapang masdar awal kah iya masdar awal li takwil anhum fi'il mudhari Tanya nah belah ya nih wah wak wak ah gak thôi thầy thầy tình gak chừng pi pi pau tát cái lại và nun master và cắt gia muktada masteron mu awalan min an wal fa'li fa'lan mutare Nah, wa anta sumu khairul lakum niye kong yêu le master mu awal ini nih Allah lai wa an tasumu khairul lakum ni ni khairul lakum bỏ cho lại master mà awal ta'wil an không kia ni an ni thì tua tasumu fi'al kia một tỏ rẻ được cái này ni ai sau mu cung khairul lakum erop như lại vậy sau mu cung ni một tờ thả như ni khairul ni khabar như ni ni ta'wil ni ăn fi'il nih مصدر أول جديد nih ini ni hasaka yalah yalah bini le kan dah mesti sore len dah kan awal le kan dah mesti sore lenga ini ni siyamukum khairul lakum ah khairul lakum ah lenga ni lem biaya lem lem tem biaya gat yalah siyamukum khairul lakum ataupun lem biaya anta sumu khairul lakum hasala le dah mesti sore Siam lệ sau nó nyanyi nyanyi nhờ nhờ giàu nhờ gak, bột tạp ạ Mr. yêu cậu asa Siam sa sau oh, oh, Sama ya sumu sau man kau sama ya sumu Siam kau Oh Allah lại một cuốn an Sahru Ramadan nè oke, ah, iya, Siam ok Yêu Siam ok Chừng Chừng tuần đi đi Tôi tôi yêu Wa antasumu khairul lakum kahau ព្រោះណាជាដៅសៅមកគុំខៃរុនកោងខៃរុនកុំកោតែពីអេរ៉ប់យល់ឡាពីនេះនេះជាងមុបតតាពីនេះ cover ពីនេះកងបោតាប់កលែអាយកូនមុបតតា master មកអវលនេះនេះ master មកអវល min an wal fa'li ណាស់វវអន្តស៊ូមខៃរុនកុំអានអូនេះវហ្វេលមូតរ៉េអូនេះជាងតាក់វានឹងជាង master នេះគេជាមកគុំខៃរុនកុំណោះទាំងនេះអាសានោះគេនិយាយ master សរ៉េ kom khairul lakum hasana gam biye ma awal Nih ya jadi kan senang nak ah ya ini sama ya sumu sauman qara'a yaqra'u qira'ah hasaran len biye geng masjid sore atau lim biye ma awal lele uri itu uri itu an aqra nih nih uri itu an aqra al-qur'ana Tengok eh? Ni boh an fi'al eh ni ni tu bau you nah. Bekan biela uri uri tu an akro al Quran ka hau. Hasa ka biela ba uri tu kira al Quran. Hasa na biya mister sore ni mister sore pini. Ya pun biya ni ni mister sore bo ni. Hasa na biya mister ma awal. An hong fe en motore nga jing mister sore ni. Ni ini ni pini yo mister ma awal ni yo mister sore. Dene. Senang keboh nu biasa Uri itu an aktop Uri itu kitabah. Uri itu an azhaba ilan masjid. Uri itu azhab ilan masjid. Nanti ya masjid awal lah. Dan Uri itu an atahat das. proyek atahat das biasa Uri itu an. Uri itu dus nau Dan Uri itu an an Qur'an kau Uri itu an uri tu kỳ rõ à cột an có hồ gầy chừng tên cho bay mày tết sau đây mày tết mà awal chừng bao tap là khen khan đây năm như là mày một tết thả nên cả thằng thằng ô gang gang mày tết sau đây cả thằng thằng đây mày tết mà awal này ừ. đào lối chết ăn lớn nha tông thua đa hô tông pi tông thua đa hô tông pi Ya lim kan ini itu an akra al-Qur'an. Jumlah sahihah. Uridu qiraah al-Qur'an. Jumlah sahihah. Dan ya, eh? tahu tung tua-tua. Tahu tung tua uri itu nih, urita saga itu an usolli ini. Kakin semyang. Hasaga ni imas terkini kini an hung nih ni. Masdar awal dia ke. Ya le dekat dah masdar uri itu salah <laughs> Tuh kan? Nah, uridu salah. Nilai senang jainan ha. Mana aja kau kau. Asane masjid ma awal, asane masjid sore enggak. Dengken lah masjid ha. itu salah ha, itu salah. itu Uridu ah, Kalau lek uridu an usalli kau kan. itu anu ta'aman. Ha, itu ta'am kau. itu an aqul kau, uridu al akil kau. Lah masjid kau dah. uridu an atazawwajkahu uridu zawajkahu hơn tôi nên lòng bia biết ấy uridu an atazawwaj có khi là khác atau uridu zawajkahu hô dấu cậu nếu đang đang lố là bà sa gặp đang thua này lố luôn đang thua này nè ờ sao ព្រោះតួនេះនេះ file តាកាដៅនឹងហាពីលឹកដៅហុកគេតបមកឡៃមកហៃអូហាកាងអូកាដៅលួចដៅយ៉ាងនេះនេះនេះនេះគេដៅតែមិនស្ទើរឆរេះនេះសបាប់អឺ PL យ៉ាហុកគេតបណាស់ណា phải lo gak yang gak na cái keset cái gak gak dau VN lo gak dau oi men gak dau mới sửa mình. một từ lại ờ, ấp ca nó Islam lại bởi thì xa nè shahada ok được ok giờ kia nào đó nào thì tôi asala à, hay lại salla tao dù salli hay bị lấy gần gạ thông đa gạ đa phi el ồ khi sập như khi tọp nằm hai ồ tao biết cõi ta bông tôn gạ nó xa tôi tao ấp ca nó iman sita อัลอีมานบิลลาหัวให้เลยอามานาบิลลาเอาให้กางหัวกะอย่างนั้นเนาะบางเห็นไหมนี่กะเฟเอนอยู่กะเฟเอนเท่าไรแต่ที่เท่าดาวโอ้ยสำหรับเฟเอนดาวนาไม้โปรตุเกสที่ตอบนั่นยังเลยอัลการนุนอิสลามฮุดดาวที่ตอบให้นาไม้อัลการนุสลาเกิดนั่นเพราะอัลการนุสลาอุตหะจะกะเลยอันนี้ยะให้เลยนาวาเพื่อไงនៅហ្វាយតាយើងដឹងមិនស្ទើរសរហើយហៅសរហើយឲ្យយីងងទូនចាំបាយមែនទេអឺ tôi Tulaga le kanu salah lo cái nó ke tua lại le mà nào Gặp như vậy đang làm ta. Lại đi ya. Anh kỳ ya, bố ta sẽ là master ya dan. Ừ. Ừ. Nih hasil dekat tu ya pi. Tak pom mong tom ya đi Ôi hàm một về thầm ni không sao. Mừng hả?